Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình nhé Và mình là Hoàng gia đến từ Hoàng Song Com Trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một sàn à, giao dịch à, crypto điện tử mà khi bạn à, đăng ký KYC thành công level 1 đấy các bạn sẽ được 10 USD luôn nha tương đương với tầm khoảng là 240.000 Việt Nam đấy Ok và sàn giao dịch mình đang nói đến đó chính là sàn XT nha. Thì đầu tiên nhất mình sẽ tiến hành tìm hiểu về sàn này ha. Ok thì đây chính là giao diện là trang chủ của sàn XT này ha. Đó thì đây sẽ có mục à, market tức là thị trường này, rồi uh, trading này, sẽ có standard uh, spot này, cũng như là standard margin này, pro margin này. Ok, kế tiếp là derivative này, sẽ có future này, rồi uh, ETF nha. Kế tiếp nữa là buy crypto tức là mua crypto này chúng ta thể thanh toán qua bên thứ ba này cũng như là giao dịch PIP tức là trực tiếp giữa người với người đấy rồi game nữa là finance này tức là tài chính này ở đây sẽ có tiết kiệm này rồi uh, staking này pool này ETH 2.0 này financial ranking nha tiếp nữa là listing này rồi uh, à, NFTH ok kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có rất nhiều các tin tức về sàn uh, à, XT này ha tiếp nữa là spot market tức là thị trường uh, giao dịch spot này đó sẽ có rất nhiều các cặp đồng coin này với ờ, last price tức là mức giá gần đây nhất này rồi ờ, thay đổi trong vòng một ngày tức là 24 giờ qua kế nữa là hướng dẫn cho người mới này beginner guide này hướng dẫn ờ, đăng ký này cũng như là nạp tiền này rồi chơi coin này kéo xuống tiếp sẽ là LFT nha buy now tức là mua ngay này rồi uh, feature tức là đặc trưng của sàn uh, XT Smart Chain này nhá là sàn uh, phi tập trung này cũng như là hỗ trợ này. rồi uh, rất nhiều các uh, tính năng khác nữa nha Game lưa là kết nối cộng đồng này, rồi uh, giao dịch mạng xã hội này hay là trade anywhere tức là chúng ta có thể uh, giao dịch uh, bất cứ đâu nha. Bằng cách là chúng ta sẽ hành tải app ở trên cả Google Play này hay chính là Set Play đối với các máy sử dụng hệ hành Android hoặc là bạn tải tệp vào Android tức là tệp APK đấy. Ngoài ra bạn có thể tải app trên cửa hàng App Store đối máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Cũng như là tải trên hệ điều hành Windows này. Rồi à, dịch vụ 24 trên 7 này. Cũng như ở đây sẽ có các nền tảng mạng xã hội của sàn à, XD này này và cuối cùng là các partner tức là đối tác của sàn XT Ok tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn các chúng ta đăng ký tài khoản sàn XT hoàn toàn miễn phí 100% nha Rồi thì link đăng ký tài khoản đấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó lúc này sẽ một giao diện như này thì đối với sàn XT bạn có hai cách để chúng ta đăng ký tài khoản nha. là chúng ta có thể đăng ký qua tài khoản email này hoặc là số điện thoại này tức là phone đấy rồi mình đăng ký qua tài khoản email thì mình sẽ nhấn chọn là mục email này Kế tiếp bằng mục à, email address thì bạn sẽ đánh nhập địa chỉ email của bạn nha. Sau đó mục à, set password này thì bạn à, nhập mật khẩu đăng nhập. Kế nữa ở mục confirm password thì bạn sẽ đánh nhập lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa. Rồi sau đó mục verification code tức là mã xác nhận đấy thì bạn nhấn vào get code. Nơi này sẽ có một mã xác nhận được gửi email bạn đăng ký trên đây này. Rồi tiếp theo nữa mục invitation code thì bạn giữ nguyên cho mình nha. Sau đó bạn nhớ tích chọn vào I have read and agree to, tức là chúng ta sẽ đồng ý với các điều khoản và chính sách của XT. Cuối cùng nhấn nút à, sign up này để hành đăng ký tạo tài khoản XT hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ok, sau đăng ký tạo tài khoản thành công rồi. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta xác minh KYC level 1 để chúng ta nhận được 10 à, đô miễn phí kia nha. Và mình à, chia sẻ lại nhá, là khi bạn là KYC thành công ấy, chắc chắn 100% là tất cả bạn sẽ nhận được 10 đô miễn phí kia nha. Ok thì ở giao diện của XT bạn nhấn vào biểu tượng hình người này cho mình nhá sau đó chọn là identity uh, verification này tức là xác nhận danh tính đấy rồi thì bạn quan sát này ở đây chúng ta sẽ có hai cấp độ uh, xác minh danh tính nhá cấp độ 1 là basic uh, verification này tức là xác minh cơ bản tiếp theo cấp độ thứ hai là advanced verification tức là xác minh nâng cao nha thì như mình chia sẻ là các bạn chỉ cần xác minh level 1 tức là xác minh cơ bản đây là các bạn sẽ nhận được 10 lô luôn nha Ok để xác minh các bạn nhấn vào verify now này xác minh ngay này Kế tiếp ở bước 1 thì bạn sẽ đang nhập thông tin này. Ở mục uh, nationality đấy thì bạn sẽ chọn là cộng 84 tức là Việt Nam cho mình nhá. Đó có thể search đây này, Việt Nam này. Tiếp theo ở mục lên thì bạn sẽ đang nhập tên giống y hệt như trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân bạn nhá. Sau đó mục uh, date of birth thì bạn sẽ đang nhập ngày tháng năm sinh này. Đó. Rồi kế nữa ở mục uh, à, document type thì bạn sẽ đang chọn loại tài liệu nhá. Ở đây sẽ có ID card tức là chứng minh thư hoặc căn cước công dân đấy. Sau đó mục uh, passport tức là hộ chiếu rồi cùng là driver license tức là bằng lái xe hoặc giấy phép lái xe đấy rồi đây mình sẽ chọn ID card này tức là chứng minh thư hoặc căn cước công dân này rồi kế tiếp bạn sẽ nhấn vào continue để tiếp tục nha. rồi tiếp theo bước thứ hai là chúng ta sẽ hành à, cài đặt mã authenticator ở đây thì bạn có thể sử dụng camera này hoặc là chúng ta sử dụng app authenticator trên điện thoại nha ok dù đây mình chọn là app authenticator này rồi tiếp theo thì bạn sẽ đang tải app xt trên điện thoại này và sau đó mở app lên và quét mã ở đây nha. Ok, rồi lúc này sẽ là một giao diện như này. Bước theo bạn nhấn vào confirm để xác nhận này. Rồi tiếp theo bạn nhấn vào next ở góc bên dưới để chúng ta tiếp tục nha. Kế tiếp thì chúng ta sẽ hành chụp mặt trước và mặt sau của chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Sau đó chúng ta chụp ảnh selfie này, take a selfie này. Bạn nhấn vào start để bắt đầu nha Ok chúng ta sẽ hành để chứng minh thư của chúng ta ở trong khung hình chữ nhật này ha Ok như vậy là mình đã chụp xong mặt trước Bạn nhấn vào confirm của góc bên phải để xác nhận này Kế tiếp thì mình sẽ đến hành chụp mặt sau nha Các bạn nhớ là để bốn cái thanh trắng ở bốn góc của hình chữ nhật này sáng lên là chúng ta chụp đúng và đủ điều kiện nha Ok và mình cũng đã chụp xong mặt sau mình tiếp tục nhấn vào Confirm ở góc bên phải dưới cùng để xác nhận này. Rồi bước theo là Face Verification, tức là chúng ta sẽ xác minh khuôn mặt nha. Bạn nhấn vào Start bắt đầu này. Ok, upload successful, tức là chúng ta đã tải lên thành công. Bước kế tiếp lúc này sẽ là một thông báo như này là reviewing, tức là chúng ta sẽ chờ bên IT xem xét nha bạn sẽ nhận được một email khi mà chúng ta xác minh thành công này rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại mục trang chủ nha nhấn vào back để quay trở lại này đó bạn qua sát này nơi này sẽ thông báo là reviewing tức là chúng ta đang xem xét ha rồi thì như mình chia sẻ là chúng ta sẽ đang nhờ chờ XT xem xét và duyệt và khi duyệt thành công ấy chúng ta sẽ nhận được một mail thông báo từ XT nha và lúc đó bạn sẽ nhận được có 10 USDT tức là 10 đô hoàn toàn miễn phí luôn nha Ok, tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là tính năng à, saving, tức là tiết kiệm ở trên à, XT nha. Thì ở giao diện trang chủ của XT, bạn nhấn mục à, file tức là tài chính này, sau đó chọn là saving tức là tiết kiệm cho mình ha. Rồi thì bạn quan sát này, ở mục fix saving tức là tiết kiệm cố định đấy. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các đồng coin mà chúng ta có thể gửi tiết kiệm ở trên XT nha. Ví dụ đây mình sẽ gửi tiết kiệm đồng UST chẳng hạn là đồng coin phổ biến nhất. Thì bạn sẽ nhấn vào mục join này. Ok thì bạn quan sát này, ở mục uh, duration tức là khoảng thời gian mà chúng ta gửi tiết kiệm đấy thì ở đây sẽ có các mốc là một năm tức là 360 ngày này rồi một tháng là 30 ngày cũng như là 3 tháng là 90 ngày và cuối cùng là 6 tháng là 180 ngày nha và mỗi mốc ấy chúng ta sẽ mức lãi suất khác nhau ha dụ mốc ờ, một năm này thì bạn sẽ nhận lãi suất lên tới 18% tức là gấp 3 lần so với ngân hàng và chia sẻ thêm ấy là cũng gấp đôi so với các sàn giao dịch ở trên thị trường khác nhau rồi tiếp theo là mốc ờ, một tháng này thì bạn sẽ nhận lãi suất là 9% Tiếp nữa là mốc uh, ờ, 3 tháng thì bạn sẽ nhận lãi suất là 12% và cùng là mốc ờ, uh, 6 tháng thì bạn sẽ nhận lãi suất lên tới là 15% luôn nha. Và bên dưới sẽ là số tiền bạn sẽ gửi tiết kiệm này. Ok, sau đó thì bạn sẽ nhập số USDT bạn muốn ờ, gửi tiết kiệm và nhớ tích chọn vào I have read and agree to để đồng ý với các điều khoản và chính sách của sàn USDT này nha. Cuối cùng nhấn vào Confirm Purchase để tiến hành gửi tiết kiệm ha. Ok, thì đó là mục uh, Fix uh, Saving tức là gửi tiết kiệm cố định. Ngoài ra ở đây có mục uh, ờ, Flexible Saving, tức là gửi tiết kiệm linh động, linh hoạt đấy. Thì ở đây cũng có rất nhiều các đồng coin để bạn có thể uh, gửi tiết kiệm nha. Đó có cả đồng XT này, của sàn XT này. Rồi dụ đây mình gửi đồng uh, ờ, UST chẳng hạn thì bạn sẽ nhấn vào Transfer này. Thì ở đây mục uh, Duration sẽ là Flexible, tức là linh hoạt, cố định nha. Là bạn có thể gửi tiết kiệm bao lâu cũng được ha. Và mức cố định ở đây APY là lãi suất đấy là 15,88% này rồi kế tiếp sẽ là số DT bạn sẽ gửi này sau đó thì bạn sẽ hành nhập số DT bạn muốn gửi tiết kiệm và nhớ tích chọn vào đây này cuối cùng nhấn vào confirm purchase để xác nhận rằng mình gửi tiết kiệm nha Ok thì như vậy là mình đã chia sẻ giới thiệu cũng review cho bạn sàn XT này cũng như là hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký xác minh KYC level 1 để bạn có thể nhận ngay 10 đô hoàn toàn miễn phí 100 trăm cũng như là chia sẻ giới thiệu cho bạn là tính năng saving tức là tiết kiệm ở trên sàn XT này thì bạn nào thấy video này hay ích mang lại nhiều thông tin cho bạn ấy, thì nhớ like, thích, uh, share, chia sẻ video này và đừng quên uh, subscribe, đăng ký channel kênh youtube của mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của mình trên kênh.